chất Tiếng và keep it real, rap theo kiểu đơn giản nhất Cuộc chơi đi hơi xa hơn cả thứ mà ta từng mơ về Bực cho ta còn ít, coi đen vô tiếp tục làm thơ nè Con gấu kiếm ăn đủ, thì nó mới có thể ngủ được trước cả khi nó đã đủ lông Chịu như vết thương nhất mới đủ sức làm con xoáy đầu đèn Có người trong nghịch cảnh càng không được phép chịu đầu hàng Trong đầu là vàng lửa trong tim dưới chân sỏi đá Không có a hồng nếu không làm mà chỉ giỏi phá Có lẽ việc ta làm chỉ là thứ gì đó đang hợp Thời cũng vui vì làm chiếc lá trong vô vàng hoa lá bay rợp trời Mày không làm idol vẫn mang gánh nặng đến chiều vai một bài nhạc lộn xộn kỷ niệm ngày có được một triệu like nếu mọi người cho ta một ngàn là ta sẽ có ngay một tỷ đồng lấy tiền đó lên vùng xa xây được mấy cái lớp học vỡ lòng để ta biết mình không hề vô tình gọi ta là mít đặng, gọi ta là biết tốt và ta đang phiêu lưu chuyến đi không biết trước đâu có ai mà biết được mấy thằng thích hát ca lớn bông từ ngày đó đến bây giờ là rapper đám người ở trong trường nói từ ta ngông cuồng nói tao vô văn hóa nhưng mà ta không buồn đẹp hơn hoa trong vườn đôi khi như bác sĩ moi móc hết tâm can mặc kệ người khác nghĩ cũng đã quen với đắng cay bước vào đời tay trắng cùng lắm lại trở về với trắng tay mỗi ngày ta thức ngắm nhìn mây trắng bay khi mày yêu cuộc đời cuộc đời cũng sẽ yêu mày đắm say có quá nhiều thứ muốn ăn chi nhiều người thì cũng muốn anh sẽ xuống nhanh đi khi tóc còn như vườn cải còn đang một luống xanh thì yeah. như chuyện không sơn anh muốn để gió cuốn anh đi yeah. hạnh phúc là khi về nhà mẹ vẫn chờ ba gian rộng cửa những lúc như thế đời chẳng còn gì quan trọng nữa uh. mày sẽ không biết mày đã từng may mắn tới cỡ nào cho tới khi mày hiểu được sự nhẹ nhõm của một cái thở vào chỉ muốn được yên đừng nỡ nào tiền sẽ đừng quá lành lành quá tụi nó bắt nạt tụi nó sẽ phát kiệt mày đến từng đồng xu các bạn dù mày tâm tính con gì tụi nó cũng muốn cưỡi lên cưỡi lên đầu cưỡi lên cổ cho dù mày có lè lưỡi ra từng nghèo khó tay mày đã từng chai và sạn tao tin là mày sẽ biết ở bên mày có ai là bạn thử ngã một lần mà coi mấy ai chịu đỡ mày đâu đa số là cười vào mặt rồi tiện thể đạp xuống thật sâu vì cho đời mà chua như là dưa ghém tụi nó thích tha thấp người khác để che đậy cảm giác thua kém tụi nó sẽ phán xét mày bằng tư duy chưa quá lớp trồi mày ngã tụi nó cười to mồm nó há như cá đắp mồi rải một chút cắm cò tìm tụi nó không cần phải lội ao nhiều khi tao thấy tiếc niềm thân ái mà tao đã vội trao tụi nó sẽ không được một chút lợi nào làm ăn tao thì được đừng có muốn làm ông có nội tao